Xin chào tất cả các em của bảng soi cầu sóc đĩa. Ngày hôm nay mình à, sẽ tiếp tục quay trở lại với những cái clip là kéo cho những anh em đang à, thua tha xa bờ về lại được bờ. Như anh em nào muốn kiếm cơm gạo thì à, hãy liên hệ cho mình để mình có thể được hỗ trợ và tư vấn miễn phí nhé, hoàn toàn miễn phí cho anh em nhé. Ok thì ngày hôm nay với một số vốn là 18 triệu mình sẽ cố gắng kéo cho người anh em này lên tầm khoảng 30 35 triệu 50 và 5 triệu anh em nhé vâng để x2 được cái ờ, tài khoản này ok bàn C thì ờ, hiện tại anh nhìn thấy là cầu uh, 11 và vừa mới bị gãy à, và gãy tiếp rồi anh em ạ tiếp một tay nữa nhé nhìn cái câu xỉu này là ham đúng không anh em ok thì uh, bắt đầu lại nhá ok vẫn lẻ xỉu anh em ạ ôi chỉ phỉnh một chút bám luôn cầu lẻ xỉu rồi vâng ăn full một uh, pha lẻ xỉu đến từ bảng xoay cầu sóc đĩa anh em nhé ăn full một tay uh, ờ, 10 triệu mỗi cửa đặt 5 triệu thì một tay của mình là đặt là 10 triệu anh em nhé ok ăn full thế này thì mình đoán khá là nhanh anh em ạ khá là nhanh thôi vâng vẫn là lẻ xỉu vẫn lẻ xỉu anh em nhé gãy cầu sang lẻ tài rồi anh em ơi tay này hòa rồi cầu xỉu gãy rồi mà vẫn ăn lẻ nhá vẫn ăn lẻ anh em ạ và có một hoa rất là đẹp ok quay lại bẻ tiếp một tay lẻ xỉu anh em Để luôn vẫn ăn ờ, bệt lẻ này xem liệu nó có bệt lẻ không anh em nhé Đây thì ờ, mình đang xem là liệu nó có bệt lẻ hay không nhé ok là ăn tiếp full một tay lẻ xỉu anh em nhé ăn full mục tiêu ngày hôm nay thì hoàn thành khá là nhanh anh em ạ Mình ờ, sẽ ờ, tiếp tục thử thử thêm nhá thử thêm vẫn tiếp tục lẻ xỉu mình không đánh nữa bởi vì hoàn thành được cái mục tiêu ngày hôm nay rồi đấy mục tiêu mình đặt ra là cũng chỉ ờ, x2 tài khoản cho người anh em này thôi lên 36 triệu giờ 37 rồi cái lẻ tài tay này cũng chịu hòa rồi anh em nhé em có thể thấy được rằng uh, hệ thống của bảng số cầu sóc đĩa toán dựa trên uh, những uh, ờ, mai trận kèm theo hàm số toán học để hiển thị trên bảng Excel khá là chính xác luôn. không? Em nào mà đang thua tha xa bờ thì cứ liên hệ cho mình vào cái số Zalo là 0393247225 để mình được hỗ trợ và tư vấn hoàn toàn miễn phí cho anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em đã luôn đồng hành và theo dõi cùng bảng số cầu sóc đĩa em nhớ like và đăng ký kênh để ờ, ủng hộ ờ, bảng xuất cầu sóc đĩa luôn đồng hành cùng anh em nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video